thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ sẽ đón những ngày đầu tiên của năm mới Quý Mão với tiết trời rất đặc trưng và có thể kèm một chút mưa xuân lất phất vào sáng sớm. Ngày đầu tiên của năm mới trời hưởng nắng nhẹ vào ban ngày, nền nhiệt ở Đông Bắc Bộ vì thế sẽ tăng được lên mức 19 đến 22 độ. Riêng ở khu vực phía Tây Bắc, nhiệt độ cao ở mức 22 đến 24 độ, trời ấm áp khá dễ chịu. Sau đó lưu ý là từ ngày mùng 2 Tết, một đợt không khí lạnh tăng cường có thể tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường này, các tỉnh miền Bắc trong đêm mùng 2 và ngày mùng 3 Tết có mưa rải rác. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 Tết, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hứng nắng. Với miền Trung trong ngày đầu năm mới, thời tiết tiếp tục có xu hướng chuyển tốt, sáng mây nhiều, mưa vài nơi ở khu vực ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Trưa và chiều cơ bản trời khô ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế giao động trong khoảng từ 21 đến 23 độ. Với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 24 đến 29 độ. Sau đó dự báo cũng do chịu tác động của không khí lạnh phía Bắc, mưa rào và rông rải rác sẽ quay trở lại khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa xuống tới Phú Yên trong ngày mùng 3 Tết, tức là ngày 24 tháng 1. Riêng khu vực Trung Trung Bộ, Cục Bộ có nơi đạt lượng mưa vừa, mưa to, trời rét. Ở phía Nam dự báo trong những ngày đầu năm mới, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có thời tiết ổn định nhất. Cả hai khu vực đều ở tình trạng ít mây, gió yếu và không mưa, với nhiệt độ trưa chiều giao động là từ 28 đến 31 độ tại Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ giao động từ 31 đến 33 độ. Miền Đông sẽ có nơi trên 33 độ. Tuy nhiên, dự báo từ nay đến ngày mùng 4 Tết, khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện một đợt chiều cường cao có khả năng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao